Cô sẽ có những ví dụ sau để các con cùng theo dõi. Cô có 6 ô vuông. Bây giờ cô chia thành hai nhóm. Hỏi mỗi nhóm sẽ có mấy ô vuông. Nào, chia đều thành hai nhóm, các con hãy quan sát. Và bây giờ thì cô sẽ có phép tính gì nhỉ? Nào, ta sẽ được chia đều thành hai nhóm và mỗi nhóm sẽ có mấy ô vuông? Mỗi nhóm sẽ có 3 ô vuông và ta có phép tính 6 chia cho 2 bằng 3. Trong phép tính này, 6 được gọi là gì nhỉ? Đó chính là số bị chia. Thế còn 2 thì sao? 2 chính là số chia. Và tiếp tục, 3 là gì nhỉ? 3 chính là thương. Vậy bây giờ muốn tìm số chia thì các con sẽ làm như thế nào? Đố các con biết 2 thì sẽ bằng 6 chia cho mấy? 2 sẽ bằng 6 chia cho 3. Có đúng không nào? 2 ở đây các con nhìn thấy nó là số chia. 6 ở đây là số bị chia. Và 3 ở đây sẽ là thương. Như vậy thì các con có nhìn thấy không nào? Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia, chia cho thương. Có nhìn thấy không nhỉ? Cô nhắc lại, muốn tìm số bị số chia, ta lấy số bị chia, chia cho thương. Cụ thể, 2 sẽ bằng 6 chia cho 3. Và 2 ở đây là số chia, 6 ở đây là số bị chia và 3 ở đây là thương. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu một ví dụ tìm số chia nhé. Cô có tìm x. 30 chia x bằng 5. 30 được gọi là số bị chia, x là số chia và năm chính là thương. Các con đều biết thành phần của phép tính này rồi, đúng không nào?